Và bây giờ anh Chi kính mời quý vị cùng nhìn sang đất nước láng giềng qua bài viết của tác giả Đỗ Nga. Bàn tay váy máu của hai đảng Cộng sản ở Myanmar, Miến Điện. Để triển khai dự án vành đai con đường, thì năm 2017, Trung Cộng cho tiến hành hàng loạt các dự án con con tại các nước mà Trung Cộng đã có thỏa thuận, trong đó có Myanmar và Việt Nam. Tại Myanmar, dự án đó mang tên Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar. Mục đích của dự án là tạo con đường vận chuyển thông suốt từ vịnh Bengal đến tỉnh Vân Nam. Còn tại Việt Nam, Trung Cộng thực hiện dự án có tên là hai hành lang, một vành đai kinh tế và ba đặc khu kinh tế. Hai dự án triển khai ở hai nước, tuy nhiên chỉ suôn sẻ ở Việt Nam, còn ở Myanmar thì không. Được biết đến năm 2019, Việt Nam công khai tuyên bố ủng hộ dự án vành đai con đường của Trung Cộng trên báo chí. Việt Nam khác Myanmar vì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết quyền lợi của nó và không xem ý kiến của dân ra gì cả, bất chấp sự lên án của dư luận, Đảng Cộng sản cho xúc tiến mọi dự án kết nối. Khác với Việt Nam, tại Myanmar, chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị áp lực bởi người dân, nên bà đã đóng băng dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar. Để gỡ rối, ngày 1 tháng 9 năm 2020, Tập Cận Bình đã cử Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện sang gặp bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, sau khi gặp bế tắc vẫn hoàn bế tắc, vì bà Aung San Suu Kyi chọn đứng về phía người dân chứ không đứng về lợi ích nhóm, trong đó có quân đội Myanmar. Để giải quyết bế tắc, thì vào tháng Giêng năm 2021, Tập Cận Bình cử ông Ngoại trưởng Vương Nghị sang Myanmar để gặp tướng Min Aung Hlaing đó là những gì đã diễn ra trước cuộc đảo chính quân sự. Từ sau ngày đảo chính là những cuộc biểu tình không dứt của người dân Myanmar. Tới nay, cuộc biểu tình đã diễn ra 50 ngày và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều đó cho thấy kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2020 mang lại chiến thắng cho đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi là một chiến thắng thật sự, chứ không phải là gian lận. Đến bây giờ, chính quyền quân đội Myanmar vẫn bất chấp tất cả để giữ lấy quyền lực. Điều đáng nói là những biện pháp sau cái cuộc đảo chính mà phía quân đội Myanmar đã áp dụng là rập khuôn toàn bộ những gì mà chính quyền Cộng sản thường làm. Thứ nhất đó là cắt Internet. Thứ nhì là đề xuất luật an ninh mạng kiểu Việt Nam và Trung Quốc đã áp dụng. Chặn truyền thông đưa tin, dùng kênh Miyawadi TV của quân đội để bóp méo sự thật, bao che cho tội ác của quân đội. Và cuối cùng là sẵn sàng xả súng vào dân Nói chung, phương pháp đối phó biểu tình của quân đội Myanmar là những biện pháp y hệt như Cộng sản đã áp dụng tại Tàu và tại Việt Nam. Rất có thể Trung Cộng đã cho xuất khẩu phương pháp kiểm soát biểu tình của họ sang Myanmar. Và cho đến nay, chính quyền quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã giết hơn 300 mạng người. Có thể nói đó là một tội ác tột cùng. ấy vậy mà phía chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng hùa theo Bắc Kinh ủng hộ chính quyền sát nhân tại Myanmar. Nếu nói Trung Cộng giúp cho tướng Min Aung Hlaing một cách kín đáo thì Việt Cộng giúp một cách công khai. Thông qua công ty Mitel, Việt Cộng đã giúp cho ông tướng Min Aung Hlaing bóp nghẹt Internet, ngăn chặn Facebook và áp dụng luật an ninh mạng, đồng thời phát tán những trò vu khống bịa đặt và bóp méo sự thật của phía chính quyền quân sự Myanmar nhắm vào dân của họ. Hẳn là nhiều người còn nhớ sau khi cho cảnh sát cơ động xả súng giết hại cụ Kinh thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đã ra tay cướp tiền phúng điếu mà mọi người khắp nơi chuyển đến cho gia đình cụ thông qua tài khoản Vietcombank của chị Nguyễn Thúy Hạnh. Không biết phía Việt Cộng có xuất khẩu phương pháp này sang Myanmar hay không, nhưng hiện nay chính quyền sát nhân ở Myanmar đã áp dụng mô hình y hệt như vậy nhưng với quy mô lớn hơn nhiều. Theo báo Nikkei Asian, thì hiện nay chính quyền xác nhân ở Myanmar đang kiểm soát Ngân hàng Trung ương Myanmar, bắt các giám đốc của Ngân hàng Thương mại phải thực hiện việc chiếm giữ các khoản tiền gửi của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Mục đích là vừa để trả thù, vừa chặt đứt nguồn lực hỗ trợ tài chính cho các tổ chức dân sự của nước này. Nói chung, chính quyền xác nhân Myanmar áp dụng rất tốt bài học mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã dạy. Đã giết người còn cướp tiền của của họ, là cái thứ mà chỉ có Cộng sản mới dám làm và chính quyền quân sự ở Myanmar lại làm được. Được biết là ngày 9 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố chung quan ngại sâu sắc về các sự kiện ở Myanmar và lên án bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa, thì trong đó có bốn nước phản đối Liên Hiệp Quốc binh vực cho phe sát nhân ở Myanmar. Đó là Trung Cộng và Việt Cộng, là hai trong bốn nước đó đây chỉ là cái bề nổi, còn cái phần chìm bên trong là cả Việt Cộng và Trung Cộng đều đã cấu kết với quân đội Myanmar từ lâu. Bàn tay của hai đảng Cộng sản ở châu Á này đã vấy máu người dân Myanmar. Rất có thể cái kết xấu cho bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên minh Quốc gia vì Dân Chủ của bà là bởi vì họ đã dám nói không với Trung Cộng để ngã về phía người dân. Vậy thì câu hỏi đặt ra là đứng giữa ý dân và yêu sách của quan thầy Trung Cộng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chọn bên nào? Chắc chắn là chiều theo ý của quan thầy rồi. Và đó là lý do tại sao mà ngày 28 tháng 3 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt văn kiện đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng tiếp tục nghiên cứu luật đặc khu để dọn đường mời tàu vào làm chủ.